Soto và Tuấn Anh sẽ bắt đầu với một trận chiến mới. Chào mừng tất cả các bạn đến đến với một cái cuộc chơi may rủi nhưng cũng không thể nào xuất hiện được sự may mắn của họ. Liệu họ có vượt qua hay không? Chào mừng các bạn đến, đến với Roll Sample. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến trò chơi Rosambo được rửa theo format của cái tựa game Paper Mario Color Flash. Chương trình được bản quyền âm thanh bởi Nintendo và công ty truyền thông Hàn phối hợp thực hiện. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón với hai người chơi đầu tiên xong đất trong cái thử khách của tập phát sóng đầu tiên. Đó chính là chào đón Nguyễn Tuấn Anh đến từ Nam Định. chào ok xin chào tất cả mọi người nhé khỏi phải giới thiệu nhiều vẫn là em đây và hôm nay đến với chương trình này test độ may rủi hết và khi bỏng rằng là chiến thuật của Tuấn Anh may rủi hay không đó là chuyển bình thường và Tuấn Anh đã ở vị trí thứ nhất rồi và người chơi ở vị trí thứ hai khỏi cần nói nhiều chào đón Đào Hà Nam đến từ Quảng Ninh vâng cảm ơn vâng cảm ơn mọi người đây lần đầu tham gia sổ quản tù ti anh vâng cảm ơn mọi người và Đặng Đang ở vị trí số 2 màu đỏ và mọi người cũng phải và Tuấn Anh cũng biết luật chơi rồi cũng phải nhắc lại cho Đặng Hoàng Nam là chúng tôi có tất cả là mỗi người chơi ba tấm thẻ chia đều cho tất cả là hai người mỗi tấm thẻ có số thứ từ từ 1 đến 3 trong đó sẽ có tất cả các nội dung như sau là búa bao và kéo và người chơi chỉ việc là hãy lựa chọn thẻ một cách thật sự cẩn thận nhá nếu các bạn thấy rằng thẻ mà chắc chắn rằng đó là sẽ là thẻ mà được gọi là mã lãi suất bắn thì các bạn phải nói chốt cho tôi nói chốt thì sẽ ghi nhận nhưng mà lưu ý là không lưu ý là các bạn không nên nói chốt trước khi mà các bạn vẫn chưa suy nghĩ được đó là tấm thẻ may mắn của bạn có có thắng với đối thủ không ai th ai thắng sẽ được là một điểm hai vòng đầu tiên sẽ là một điểm và vòng thứ ba là vòng nhân đôi điểm số là sẽ được hai điểm luôn mọi còn tôi đã hiểu luật chơi chưa yeah. Dạ cá lũ đã hiểu rồi và bây giờ một tràng vào tay để bắt đầu vòng thi thứ nhất của chương trình lượt thứ nhất của vòng một bắt đầu và bây giờ thì <laughs> tôn anh và đào hoàn an ai muốn thi trước nào tôi quyết định đó nha hiểu tôn anh trước đi ok tôn anh sẽ bắt đầu thi trước mời tôn anh chọn anh, à, cho em cho em xin chọn số hai con số hai con số ba các bạn chốt không cốt chốt gặp bây giờ mọi người hãy mua cái công cụ lạnh đây của ra dạ. ừ. vương hòa là hòa nhau, vất coi như là tình hình này là vất thân thám bại với nhau tất cả đều ra cùng một lúc là hai cái kéo luôn chúng ta đi với lượt thi thứ hai và vâng, lựa chọn bắt đầu từ đặc hoàng an chọn số 1 chắc chắn chắc chắn luôn số này số 3 chắc chắn chắc chắn luôn chắc chắn là trả chuẩn bị câu kiểu này go tan vư oh chúc mừng Tuấn Anh đã giành chiến thắng ở vòng thi đầu tiên được một điểm Đàm Hà Nam còn, còn nhiều cơ hội nữa ở vòng thi thứ hai vòng thi vòng thi thứ hai của trò chơi Rosambo xin được phép bắt đầu Và dạ chọn thì tôi nghĩ rằng là người nào mà có số điểm thấp hơn sẽ bắt đầu trò trước Đương nhiên là thắng bắn ra vậy là trận số 2 đi Chắc chắn Còn các anh Kể số mấy Quyết định rồi bây giờ thử chọn số 1 Bạn chọn là số 1 đúng không? Chắc chắn rồi Bây giờ cùng cô kiểu Disney Pro San hòa với nhau ok kết quả là về nhau chưa ai thêm việc thắng thua lừa thứ hai sau ba lừa thằng nào mà không thằng nào mà không thắng coi như là điểm vẫn giữ nguyên lượt thứ hai bắt đầu vẫn là lượt của tuấn anh bốc số ba. bốc số ba. tiếp Sao sao? Cả hai người đều chọn là một con số 3 Chắc chắn luôn Chiếc thẻ này sẽ không bao giờ may mắn đâu Và sau đây sẽ đặt một hai ba à. Lại nữa Lại ăn Lại ăn hai phân thắng vẫn như vậy tuần anh và đà nẵng chỉ còn một vòng thi cuối cùng nữa thôi vòng thi thứ ba và có cơ hội gỡ lại số điểm này nếu như mà Đà Nẵng được thêm hai điểm ở vòng thi thứ ba vòng này có số điểm là nhân đôi thì chúng ta sẽ có một trận đấu là hiệp đấu phủ cũng là vòng ba luôn vòng thi thứ ba của lượt thứ ba chuẩn bị và người vẫn có số điểm thấp nhất vẫn được lựa chọn vẫn là đảng Hoàn Nam bên thế rộng một một bạn đúng rồi đúng không ta sẵn được rồi chúng ta ba tin hay luôn người top hai thế top hai người là số ba số ba là số cuối của mình chắc chắn là số 3 là số cuối cùng và chụp ba tích chế và đúng rồi đại hòa thôi từ hòa hoài chuyên mục hòa hoài đã còn bây giờ sẽ là vòng 3 của lượt thứ hai Tôn Anh số số 2 là số cuối cùng mình mình chốt số hai vẫn chốt số một tiếp vẫn trả là số 1 tiếp vâng thật Ang EA naman. Kaya ba, schedule mo sa akin 3, 2, 1. Yes! Chúc mừng Đạt Hà Na đã, đã có cơ hội gỡ lại số điện Yes! Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi phụ và bây giờ là lượt thi phủ cuối cùng để để đặng mana và Tuấn Anh chỉ còn cách biệt là hai điểm với nhau vòng thi phủ này sẽ quyết định người thắng và người thua nãy Tuấn Anh trên tay bo với tôi là thua thua tàn tập luôn lần này Tuấn Anh có thắng đặng Hoàng Nam không vòng ba lượt ba bây giờ một trong hai bạn sẽ được gọi là chọn cùng lúc một tấm thẻ bất kỳ mà mình muốn cùng lúc cùng lúc cùng đồng thanh và chốt khi không đó là chuyện của các bạn bắt đầu rồi và đặt anh anh trong cái à, à, <laughs> Tuấn Anh cần thể số mấy? Số một đi. Một. Số nào của Tuấn Anh đây? Số 2. Số cuối cùng của mình ba ba và vòng thi hùng quyết sẽ đến xong sẽ bắt đầu sau ba tiếng đến một hai ba đương chúc mừng đảng Hà đã giành chiến thắng ở vòng yes. cuối cùng này và trở thành người thắng cuộc bảy theo số 4 cơ số may mắn đấy nhỉ thì cảm xúc của đảng Hà anh thế nào thì đã thắng thẳng tối anh một ván nữa thực ra là nói thật thì cảm xúc là rất thích số 1 bởi vì là cứ một là thắng nay nắng cho bạn là con số 1 là con là được gọi là ăn hai trong ba vòng cuối cùng bạn đã lội ngược dòng ở vòng thi thứ ba và cuối cùng tổng thi cục vâng. đã lội ngược dòng <laughs> và tuần và tuấn anh lờ mau tuấn anh hay bị lờ mau tàn dứt của bạn như thế nào sau khi thua để thua mỗi để thua cái người đã chọn cho con số một may mắn vậy tuấn anh không chưa, có vẻ như kiểu là sau mấy ngày nay như kiểu có ông thần tên là xui xẻo chắc nó cứ bán cho mình và khẳng định luôn xui mãi <laughs> và chúng tôi không thể tin không cần cười nữa cười nữa đã đến cả mà cảm ơn Tuấn Anh và Đào Hà đã kết thúc cái cuộc đấu đầu tiên là được gọi là cuộc đấu rất là căng thẳng đến mức độ này và đến đây Yo, stop.